Nếu quý chị đang cần một chiếc xe gầm cao, máy thoáng, 7 chỗ và giá lại hợp lý thì đây là thời điểm cực kỳ tốt để quý chị lựa chọn một chiếc xe Mitsubishi Power Sport đời 2022 này. Thì hiện tại ờ, chiếc xe Power Sport này đang có giá bán cực kỳ tốt kể từ khi ờ, chiếc xe Power Sport đời 2022 ra mắt từ tháng 10 đấy, tháng 10 năm 2022 nó mới có. Thì bây giờ đây là thời điểm giá tốt nhất đấy. Thì chiếc xe Power Sport nó sẽ có hai cái phiên bản sơ động để quý anh chị lựa chọn thứ nhất là sơ động một cầu thì giá niêm yết của nó hiện tại là 1 tỷ 135 triệu và sau khi trừ các chiết khấu từ nhà máy và đại lý đó thì giá lăn bánh của nó tại Hà Nội trong tháng 12 này chỉ còn là 1 tỷ 241 triệu thôi so với trước là 1 tỷ 276 triệu thì bây giờ quý anh chị đã tiết kiệm được thêm 30 triệu 35 triệu nữa đó còn đối với bản hai cầu, giá niêm yết của nó là 1 tỷ 365 triệu. Nhưng tại thời điểm này thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 1 tỷ 494 triệu so với trước đó là 1 tỷ 530 triệu. Quý chị đã tiết kiệm được thêm 35 triệu so với lại trước đó. Đó là cái mức giá tốt nhất tại thời điểm tháng 12 này gửi tới quý chị. Thì uh, xe Power Sport bên em thì hiện tại đang có sẵn cả bản một cầu và bản hai cầu để quý anh chị có thể lấy ngay đi trong trước Tết và và màu xe thì có thể là quý anh chị ngoài màu trắng có thể lựa chọn thêm là màu đen hoặc màu nâu nó có ba màu thôi để quý anh chị lựa chọn còn các màu khác thì quý anh chị phải ờ, ví dụ sơn đổi màu hoặc là trao đổi cụ thể với em để chúng ta sẽ trao đổi nhé số điện thoại của em là 0971 957 388 đó còn bây giờ thì em muốn giới thiệu qua một chút Ờ, về các chương trình khuyến mại của chiếc xe Power Sport này nếu quý anh chị lấy trong tháng 12 này thì hiện tại tất cả dán phim cách nhiệt này chiếc xe Power Sport này thì em sẽ tặng quý anh chị là dán phim cách nhiệt Luma đó loại bảo hành 15 đó rồi là trải sàn da nữa còn bây giờ thì em muốn giới thiệu ờ, những đặc điểm nổi bật của chiếc xe Pajero Sport đời 2022 này gửi tới quý anh chị. Đấy. Trước mắt quý anh chị là chiếc xe Pajero Sport The 2022 phiên bản một cầu màu trắng thì đang có giá làm bánh tại Hà Nội là 1 tỷ 241 triệu đó thì với 1 tỷ 241 triệu này quý anh chị sẽ được những gì về option thứ nhất về đặc điểm ờ, ngoại thất của chiếc xe này thì quý anh chị thấy này chiếc xe rất là hầm hố và rất là thể thao đúng không ạ Vậy. với kích thước của chiếc xe này là chiều dài tổng thể của nó là 4,825 m tức là 4.825 mm đó rộng của nó là 1815 mm và cao là 1835 mm đó cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe Power Sport đời 2022 này cũng rất là cao nên đến là 218 mm đó. Đấy, khả năng nội nước của chiếc xe này lên đến 70 cm đó. khả năng nội nước của chiếc xe rất là cao đấy ạ đấy. về phần đầu xe này quý anh chị thấy xe này à, đời 2022 này có thêm đó là đèn của nó có thêm mà đèn sương mù nữa đời 2021 trở về trước là sẽ không có đèn sương mù với bản một cầu này với bản hai cầu thì ờ, nó có đầy đủ rồi nhưng bản một cầu nó thiếu thì bây giờ nó sẽ được trang bị thêm cái đèn sương mù đó hệ thống chiếu sáng của nó là đèn led nhé quý chị nhé bi led rồi quý chị thấy đấy có chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng này đó. và cao thấp tự động ờ, bật tắt đèn chiếu sáng và có thể chỉnh cao thấp đèn chiếu sáng được đó với bốn cảm biến phía trước này ngoài chức năng hỗ trợ của anh chị là cảnh báo va chạm ra thì nó có chức năng thêm đó là uh, chống tăng tốc ngoài ý muốn với hai cái uh, cảm biến màu đen này đó, đó hỗ trợ của anh chị là chống tăng tốc đột ngột hay là còn gọi là chống tăng tốc ngoài ý muốn đó đây, em sẽ quay cho quý anh chị đây đó, phần đầu xe đáng chú ý đó. phần trên kính chăn gió thì có gạt mưa tự động nhé quý chị nhé ừ. Tới phần hông xe của chiếc xe palo Sport này thì ờ, điểm chú ý là cái lốp này được trang bị là ờ, lo răng 18 inch và toàn bộ các cái ờ, phanh của chiếc xe này là phanh đĩa thông gió, phanh trước, phanh sau đều là phanh đĩa thông gió. Với la răng hai tông màu này, la răng phai này trông rất là thể thao đúng không ạ? Phần kính chắn gió thế thì cũng thấy quý chị thấy là trước là sáng, sau là tối trông rất là sang trọng đó và riêng tư phần đuôi xe thì em muốn giới thiệu một chút đó là cái cốp của chiếc xe này thì là cốp này là cốp điện nhé đá cốp ở hai cái góc này hai góc này quý anh chị đá ở đấy thì nó sẽ mở cốp cốp điện ra đấy, đằng sau xe cũng được trang bị thêm là bốn cảm biến phía sau hỗ trợ quý anh chị ờ, lùi đỗ xe an toàn và cảnh báo quý anh chị ờ, có điểm mù đấy ạ cái ờ, phần ờ, đèn chiếu hậu của cái chiếc xe này thì cũng được thiết kế mới so với các đời trước đó nó đang làm ngắn lại trong chiếc xe nó sẽ ờ, thanh thoát hơn ừ. bây giờ em sẽ quay vào cái phần nội thất bên trong xe của chiếc xe Pajero Sport này đây 7 chỗ rất là rộng rãi thoải mái đây hàng ghế thứ hai ghế với tông màu là nội thất là màu đen đấy, chủ đạo đấy ạ rồi hàng ghế trước nó là ghế chỉnh điện nhá quý chị ghế chỉnh điện 8 hướng rồi. ghế bọc da táp ly cửa này cũng bằng da này quý chị này với đường chỉ may thật này Đó. rồi là kính tự động này một chạm này đây có chống tăng tốc này rồi là cảm biến này cân bằng điện tử này Đấy. nút start stop này rồi trên vô lăng thì có lẫy số thể thao này Đấy. Đấy. rồi các cái ờ, phím chức năng chỉnh âm lượng này cruise control này của chiếc xe power sport này Đấy. hệ thống điều hòa của chiếc xe này là điều hòa tự động này đặc biệt là có thêm chức năng ờ, lọc không khí nữa nano e đó màn hình thì ờ, giải trí 8 inch này có tích hợp Apple Car và Android Auto phanh tay điện tử nhá quý chị nhá phanh tay điện tử này Đấy, bệ ti tay Đó. với bản một cầu nó sẽ không có cửa sổ trời nhưng uh, tất cả các hàng ghế đều là có um, cửa gió điều hòa đây em sẽ quay cho quý chị thấy đây cửa gió điều hòa ghế thứ hai này đây là cửa gió hàng điều hòa ghế thứ ba đó đó đó là một chiếc xe 7 chỗ chính hiệu đây là hàng ghế thứ ba đây Ờ. cái đặc điểm thêm đó là ừ, chiếc xe Power Sport này thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì rất linh động, có thể gặp lại được để tạo nên một cái không gian phẳng đó là các đặc điểm nổi bật của dòng xe Mitsubishi như là Xpander, rồi Outlander và Power Sport đều gặp uh, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba mà rất tiện. Rồi, ờ, có bậc lên xuống này. Xe này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà hãng đưa ra đấy ạ 8,4 lít đường kết hợp này 7,3 lít ở đường đô thị à, ngoài đô thị và 10,7 lít ở đường trong đô thị đấy. đấy. Thì uh, video của em thì uh, đến đây cũng xin uh, kết thúc. Đấy. Thì hy vọng là qua video này em đã cung cấp cho quý chị những cái đặc điểm nổi bật và đáng chú ý của dòng xe Pajero Sport D2022 này gửi tới quý chị nhé à, quý chị à, cần thêm thì em mời quý chị đến showroom bên em có địa chỉ tại km 6 đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội để xem xe và lái thử thực tế chiếc xe Pajero Sport này. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo ạ.